Thank you. the gentleman. làm gì vậy đang ghế gì nào nữa

ta đang ở ờ, công viên thành phố mới tỉnh Bình Dương nha quý vị quý vị ghé xem và ủng hộ like cho Minh Nguyễn một lượt nha cảm ơn rất nhiều ạ dưới video dưới video có chữ đăng ký màu đỏ cả nhà xem và sạc like ủng hộ nha bấm vào đăng ký để nhận được video clip hàng ngày hoàn toàn miễn phí nha cả nhà chúc cả nhà sức khỏe nha ta vừa xem quang cảnh của công viên của thành phố mới tỉnh Bình Dương rất là hài hòa Tết với mùa xuân rồi vì à, không khí của xuân đã qua nhưng mà còn đọng lại những ngày lễ đang cần gần đây không? Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha Và hẹn gặp video kế tiếp nha Xin chào và hẹn gặp lại Bye bye Chúc cả nhà sức khỏe nha Và thành công trên mọi lĩnh vực Thật sự như ý phát lộc phát tài nha Cảm ơn Thank you Hải Kiều kính chào quý vị nha và hẹn gặp lại video kế tiếp nha bye bye xin chào là video sau nha see you again bye bye xin chào và hẹn gặp lại